Hello hello, xin chào anh em. Vâng, đây là hai chiếc Redmi K40 và mình đã làm clip hướng dẫn anh em cách chạy ROM quốc tế rồi đấy. Thì có rất là nhiều anh em có nhờ mình là hướng dẫn các em chạy ROM EU và thực sự là ngày trước thì mình đã chạy EU rồi và bị chết một cây thế thành ra là mình không <laughs> dám chạy. Đến thời điểm bây giờ thì ROM nó có nhiều bản cập nhật và mới ổn định thì mình hướng dẫn dám hướng dẫn anh em nhé. Thì việc đầu tiên để cài được ROM EU chiếc máy này tất nhiên là chúng ta phải unlock bootloader và cách unlock bootloader như thế nào ấy thì anh em xem lại clip hướng dẫn chạy tiếng Việt chrome quốc tế cho những chiếc K40 này thì chúng ta sẽ làm tương tự đó thì ở đây là mình có một chiếc máy là hoàn toàn là chưa chạy uh, rom uh, chưa chạy rom, uh, ROM, ROM, ROM quốc tế đây này đó chiếc máy này là hoàn toàn là chưa chạy rom quốc tế vẫn đang chạy rom Trung Quốc nha và đây là chiếc máy này chạy rom quốc tế rồi đó thì cách chạy thì nó tương tự như nhau thôi đó chiếc máy này chạy rom quốc tế rồi nha đó đây này à, đã chạy rom quốc tế rồi và khách hàng của mình vừa để lại cho mình chạy thì các bạn cần chuẩn bị cái máy như thế và đã lắp order rồi nhá cái này đã lắp rồi này vừa lắp xong thì nó bây giờ đang báo kích hoạt bằng link cloud này và chuẩn bị một cái cáp xịn xịn một chút đó, để chạy AU và tất nhiên rồi chúng ta cũng phải chuẩn bị một chiếc máy tính hệ đành Win 7 và à, có cái nối mạng phải nhanh nhé bởi vì ROM EU này sẽ down từ server nước ngoài và khá là chậm thế nên chúng ta phải có kết nối mạng tương đối nhanh một chút thì chúng ta mới có thể là làm ngon lành được thì việc đầu tiên bây giờ chúng ta cùng nhìn vào màn hình máy tính nhá đây này chúng ta sẽ cùng nhìn vào màn hình máy tính nhá thì chúng ta sẽ vào lại cái trang mi firm mi firm m i m f i r m ấy chấm nét nha đó để biết được cái máy của mình có rom eu hay không ấy, thì bằng cách nó mà sang minh khương và đao hết thôi đó sau đó anh em vào cho mình là k 40 gọi là k 40 này đó thì có ba loại là k 40 gaming k 40 pro hay là k 40 poco f 3 mini 11 x ấy, thì chúng ta chọn cái này nha cái dưới cùng ấy nha cái uh, alio ấy đó thì cái đấy mới là cái đúng chuẩn chúng ta đừng giao nhầm nha đó thì cái dưới này ở đây nó có cái là china rom gồm 16 cái này ROM quốc tế còn bốn cái EIA còn 8 cái quốc tế và EA để dùng chạy được Indo này India này đó Thổ Nhĩ Kỳ này Nga này Đài Loan này và chúng ta sẽ chọn ROM EU ở đây cái TVKRP này ngày trước dùng để chạy ROM EU thì bây giờ chúng ta không cần đâu chỉ cần đao ROM EU được bây giờ rất dễ rồi đao cái EU ấy nhá chúng ta nên chọn bản mới nhất đấy ở đây là 3,27 g nhá và ở lát này đó các bạn thấy là 3,27 g em thấy là 3,27 g nó rất là nặng đó và server đao server nước ngoài đây có hai server là Android Hot và server là Softfoker này đó thì mình cứ chọn một trong hai cái cái nào nhanh thì à, mình giữ đúng không đó ấn vào lát đây là trang web của Việt Nam đây chúng ta nên chọn là server nào Đức hay Mỹ thôi cứ chọn Mỹ nha Đấy, xem có nhanh hay không đó anh em nhìn thấy nhỉ đó nó mất cũng uh, khoảng uh, khá là nhanh ấy. lúc nãy báo mấy tiếng rồi bây giờ mất 15 phút thôi cùng đợi nhá sau khi 15 phút chạy xong là chúng ta có thể là tiến hành chạy rất là đơn giản nhá đây nhá đao xong rồi anh em nhá đó mở ra đây là đang nằm ở trong cái folder download này thì anh em nên à, cho nó vào ổ C đi cho nó tránh lỗi nhỉ đó. Nha, bây giờ chúng ta sẽ à, giải nén này gì ok nha đó sau khi 15 à, phút đau xong và 5 phút giải nén là tất cả là mất 2 phút khi mà giải nén xong cái file rom thì chúng ta sẽ vào để chúng ta nhìn nhá nó có những cái file như này này chúng ta nhìn vào chuẩn có những file như này nhá đấy ở và dưới quan trọng là ở dưới cùng là có một cái file là Windows Fastboot ờ, đấy cái file install bằng ờ, bằng bằng bằng ờ, bằng CMD này đó cái quan trọng này bây giờ chúng ta không cần dùng ờ, không cần dùng gì chạy đó mới là bây giờ chúng ta không cần dùng tvkp và chúng ta chạy trực tiếp qua facebook thôi đó nó có cái folder như này đó anh em giải ném là chuẩn như này nhá thì việc bây giờ là chúng ta sẽ vào cắm cái dây cáp vào máy tính thì ở ngay đây thì mình cũng khuyên cáo anh em là khuyên cáo anh em là anh em nên chọn một dây cáp xịn xịn một tí phải chọn một cái dây cáp xịn xịn nhá và nên cổng nên cắm vào cổng sau của máy bàn hoặc là lên dùng laptop để tốt nhất nó có pin thì trong trường hợp ừ, chạy rau khá là nguy hiểm ấy bởi vì trường hợp nhiều khi mà dây nó kém chất lượng nó sẽ đứt ngắt quãng hoặc là mất điện thì máy sẽ chết máy sẽ bị brick ấy à, lưu ý anh em là chạy ROM khá nguy hiểm như vậy nhé Thì chúng ta cần chọn máy tính hay nguồn điện phải chuẩn này hoặc là dây cáp phải xịn đó thì bây giờ chúng ta vào phát bút bằng cách là chúng ta ấn nhỏ tiếng và nguồn cùng một lúc nhé cứ giữ nhỏ tiếng và nguồn cùng lúc thôi à. Đấy, giữ nhỏ tiếng và nguồn cùng lúc thì ở đây mình sẽ chạy cái màu xanh trước này đấy cứ giữ thôi khi nào nó hiện hình con thỏ đây con quàng là được à, hiện hình con thỏ đây con quàng nhé nhá nó sẽ cắm cáp vào đây và tất nhiên rồi trên máy tính chúng ta phải cài driver đúng không thì ở đây là mình đã cài sẵn rồi đó ờ, sau chúng ta ấn vào cái ở trên folder chúng ta ấn vào cái Windows Fastboot uh, ờ, install này đó, ấn vào đây nhá ấn vào cái file này nhá lưu ý là file này không phải file update nhá là cái file cài mới này đó sau đó cái ở trên màn hình nó sẽ hiện lên cái CVMD nó sẽ hiện lên như này thì chúng ta ấn vào y dài cũng là đồng ý nhá yes nhá chúng ta ấn uh, y dài xong rồi chúng ta ấn enter này đó sau đó sẽ gửi vào máy này thì bây giờ chúng ta bắt đầu flash rồi bây giờ chúng ta phải giữ nguyên không được tuột dây không được mất điện đó phải cẩn thận nhé nên sạc máy trên 50 phần trăm để cho yên tâm thì cái này nó chạy sẽ mất khoảng tầm 10 phút anh em kiên trì nhé kiên trì chờ tầm 10 phút là nó chạy xong máy tự động khẩu lại là xong đó bây giờ cài rom u rất dễ rồi đó như vậy nó khác hẳn so với những cách ngày trước mình dạy anh em ấy khác khác hẳn luôn đó. đấy nha chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi nhá bây giờ nó chạy tiếp đến cái bước uh, ờ, 1 ờ, trên 7 3 ba trên bảy này hai trên bảy này bốn trên bảy này thì khi nó chạy xong cái bước 7 trên bảy là xong ấy đó là chúng ta kiên nhẫn chờ đợi tầm khoảng uh, ờ, 10 phút lên chờ đợi chắc phải chờ đợi khi nào mà ví dụ như ở đây nó đang nó đang nó đang đang đang ở trạng thái như này này đó nó vẫn nháy như này này nó vẫn nháy như này, đó và trên điện thoại vẫn là phát bút như này thì chúng ta không được can thiệp vào dây nhé đứt dây phát là chết luôn đó lưu ý anh em một lần nữa đó thì cùng nhìn lại là cái trang web Bifirm này có rất là nhiều cái hay ở trên này chúng ta có thể xem được máy chúng ta có hay chưa bây giờ những cái máy thường thường 2021 ấy, như K40 Pro đây này đó ờ, sẽ cũng file u và không có tlkf và p ở đây thì đa phần là nó chạy giống cách mình đang hướng dẫn này thế nên anh em nào đang có k 40 pro thì anh em có thể là download rom u và làm tương tự như mình nhá đấy. còn file rom ngày xưa thì nó vẫn chạy qua tvkfp này thôi khi anh em đào về mà anh em giải nén ra mà nó giống cái dạng thái trạng thái giống như này này đấy trong folder như này thì chắc chắn là chạy bằng cách giống của mình thôi bằng cái cmd rồi đó, chạy cái này thì hơi nguy hiểm một chút phải kiên nhẫn chờ đợi thôi và phải cẩn thận với dây cáp mỗi thế thôi nha à, 7 trên 7 rồi đó họ đó nó finish xong cái bước này mất 193 à, giây rồi đó 7 trên 7 xong nha chờ tiếp nó cứ chờ thôi chờ khi nào khởi động lại thôi nên kiên nhẫn nha đó, bây giờ nó xóa hết dữ liệu này và tiến hành factory reset này đó, hoàn toàn tự động hết chúng ta không phải thao tác bằng tay một cái gì cả giống như chạy ro quốc tế thôi đó, ok bây giờ máy đã tắt và sẽ khẩu lại như này nhá đó máy mà cứ đen xì là chết rồi đấy nhá là anh em đau sai rom anh em cẩn thận nhá máy phải khởi động lại như này thì mới sống đó thì bây giờ chúng ta cùng chờ đợi nó khởi động lại thì nó mất tầm khoảng uh, ờ, 10 phút đấy thì bây giờ mình sẽ chạy luôn con thứ hai mình hướng dẫn anh em lại lần nữa nhá bây giờ anh em sẽ ấn cho mình nhỏ tiếng và nguồn cùng lúc để vào phát bút con này này đó ấn nhỏ tiếng cùng nguồn cùng lúc nhá để vào phát bút nhá thì cứ cắm cáp vào đấy đó cứ giữ rồi sập này để con thỏ này được nhá mình hướng dẫn lại nhá đó, ok điện thoại nha bây giờ chúng ta lại vào nhìn lại cái folder này chúng ta nhìn lại nhé nó gồm có một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín 10 mục thì ở đây là cái mục update thì chúng ta không lên chọn nhé bởi vì khi chúng ta update ROM chúng ta mới chọn thôi còn nếu bây giờ chúng ta cài mới chúng ta lên chọn cái cài đầu tiên nhé đó Windows này Fastboot này first này install này đó cái này là sẽ mất hết dữ liệu cái này là format data mất hết dữ liệu của trên máy và như trạng thái máy mới chúng ta nên chọn cái này nhá đó mình nhìn lại các bạn nhìn lại nhá thì ở đây nó hỏi có chạy không thì chúng ta y lại yes nhá ấn no là nó sẽ thoát ra y đấy chúng ta ấn enter này đó cho cài Đấy, thấy không à, cách cài rất đơn giản thôi cái cài nó dễ như là chúng ta cài quốc tế vậy chứ không cần cài qua recovery hay tvkdp hay gì cả đó bây giờ rom eu đời mới 2021 thì đều dễ như vậy nhé đây ở đây thì nó đang ở cái trạng thái chiếc miu này cái này sẽ rất là lâu nhé mà mọi người cứ tưởng mọi người lại cứ tưởng là cái bước này là bị treo bản thân mình đầu tiên cài vậy bởi vì nó cái này nó mất 10 phút mới xong nhưng mà chúng ta phải kiên nhẫn bởi vì cái này không bị treo đâu cứ chờ để cho nó lên là được đó nhiều người lại cứ tưởng nó treo khổng lại hoặc là cài lại nó mất thời gian này rồi nhiều khi chết máy cứ kệ nó nha Đấy, cứ đợi nó khoảng tầm khoảng uh, tốt nhất là cứ đợi khoảng 15 phút đi máy ông nào chậm thì tầm 15 phút mà không được thì hãy chạy lại nhé cứ đợi thoải mái nha đó, ok nhá à, khi khởi động xong thì là uh, MU 12.5 đó tất nhiên là bản EU này chúng ta sẽ có đầy đủ tiếng Việt đúng không sẽ rất là đầy đủ này đó và cái bản này thì nó sẽ khắc phục hoàn toàn những cái cơ bản ví dụ như là uh, cái âm cuộc gọi ấy, ở phiên bản quốc tế thì nếu mà anh em bật ghi âm cuộc gọi thì nó sẽ thông báo cho người nghe là cuộc gọi đã, bị ghi âm thì nhiều người ờ, nhiều khách hàng bên mình ấy hoặc là nhiều người sẽ không thích cái vấn đề đấy nhưng mà khi mà chúng ta dùng cái ROM EU này thì nó sẽ không bị tình trạng như vậy và chức năng của nó thì gần như là ROM gốc của China mặc dù mà nó hơn cái là nó sẽ có tiếng Việt đấy cái lợi thế của cái ROM EU như vậy thế là rất là nhiều anh em thích cái ROM EU này nhá đây rồi hình như là chiếc máy này cũng vừa chạy xong luôn đó ok đó đó vậy là xong nha. đó thì cái bước cài ROM EU thì rất đơn giản thôi có một lưu ý anh em là anh em phải chọn một cái cáp xịn xịn một chút tốt nhất là nên dùng cáp theo máy và chọn à, máy tính có đường truyền mạng cao và cái máy tính đấy lên là cái chiếc laptop bởi vì sẽ không xảy ra trường hợp bị sụp nguồn khi chúng ta down ROM thì chúng ta không có dùng internet nữa không quan trọng đúng không nhưng mà chúng ta nên chọn được máy tính mà nó tốt tốt một chút và nên cắm cổng đằng sau đường truyền ổn định thì chúng ta sẽ không bị thực hại chết máy bởi vì ngày xưa mình đã làm ROM EU này và bị chết là mình không dám làm clip hướng dẫn anh em đến bây giờ ROM nó ổn định rồi nó chạy qua bước này rồi nó ổn định rồi thì mình dám mới dám làm clip hướng dẫn anh em như này anh em thấy à, xem clip này mà thấy hữu ích và hay thì anh em nhớ cho mình một like để ủng hộ chia sẻ cho mọi cùng xem và subscribe kênh youtube nhá có mm để đón chào những clip mới nhất hướng dẫn chọn mua và hướng dẫn cách cài đặt cho anh em vâng cảm ơn anh em xem clip chào và hẹn gặp lại nhá